úp đi ngày này chưa đóng rồi nào đấy ai thừa kìa bảy hai đúng không bảy hai trăm thôi còn mười ba trăm nó có ẩm không cái ẩm không cái ẩm không thế ẩm nó đi còn thừa ơ vâng, ăn chơi à ăn chơi không anh thừa ờ, hai trăm à còn ba trăm rưỡi anh ngồi à, đi một trăm đủ còn bao nhiêu ẩm hai trăm ngồi vào đây Ừ. ngồi luôn vào đi em vào đi ngồi luôn vào đây <laughs> hai vợ chồng ngập lụt thế này đánh đi đánh đi bỏ Ôi, thế rồi đây đánh bao nhiêu cho con người lấy ra đi con mua hết còn đâu hả con mua hết còn gần này thôi đổi luôn à? nhiều ấy lên năm thua hết con này con này nó đủ con bốn mà à, thêm hai trăm nữa mới cân thêm hai rồi đi. không thêm hai trăm nữa là cân năm này bỏ hai trăm vào mới là cân năm đấy Ôi giời ơi. Cân đúng không? Ừ. Qua mấy chục triệu rồi này nhỉ? Năm. mấy chục cân nữa. Lát. Ui hai vợ chồng này cãi nhau ý thôi. Ui giời anh đang đánh mất tập trung. Đánh đi. Chịu rồi hai nhà thôi. Chuyện nhau. Đặt đi. Hai đi. Đưa cho Đây, 8 điểm. Mày. À. tôi thừa 200. Ừ, cãi nhau mà ờ, thua đấy. cầm cầm này đi. Đây, thích ngồi ngồi con đây. Không, tôi không ngồi. công thích ăn ăn và tôi ăn mẹ đi. À, tôi thôi. à? Ừ ta ta vào đây bỏ anh kéo đi ai dám ăn vợ ông ờ thế mà qua ăn mấy xịt à, ăn cái đấy thì còn được thì ăn là ăn ăn ăn tiền chứ còn hôm nay có tiền đâu quấy quá đấy một cái cái hết thì thôi thế thì thôi không không còn ở đây ngày này tí này <laughs> tí này bao tiền bỏ không không ai đóng gà gà bao tiền đấy Ui to thế cơ mỗi bốn nhà đóng này nhà này chưa đóng này đây à. có ẩm không Thấy chưa à, ẩm rồi hai trăm triệu hai hai bốn cân cân hai trăm à cân bốn cân bốn cân bốn à cẳng thế gì cân cân là bao nhiêu 400 400 á bỏ rồi cân bốn à chị uh, củ cân bốn ờ, thêm sáu à? ừ. đi vào cho thoải mái đấy mua công đánh bài này bài đánh dấu đánh tiếp kiểu này thì ai đánh ai chơi được ờ. ôi giời tôi cứ để đánh xong ván bài đi xong con này chia xong ván này bỏ đây bài này cũng mới này Nhà đây. kia là triệu cân. Chuẩn bị bài mới đi. Bỏ. Đánh xong rồi kia. Không, bỏ phải đánh hết. Bài đánh đây đừng ông đừng đánh dấu kiểu này nhá. Bao nhiêu ấy? 1 triệu cân. À, làm cái gì của đấy ba đấy qua thua bao nhiêu đấy lấy điện thoại kia ăn đi ăn vào tôi mất đấy đây tôi bỏ phải là mất ăn. mất ăn ván này không làm bài đi mất ăn gì đáng nhẽ cái ván đấy là phải trả lại tiền đấy bài vớ vẩn ngoài kia đâu nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh cho con chia đi đây là như nào anh vâng vâng Thế anh gửi cho nó anh gửi cho em vâng để anh có có số tài khoản em rồi đúng không rồi ok đấy sao mà này cắt cái tân ẩn đâu ra đi sáu trăm hai trăm rồi mới bảo rồi hai trăm tôi này đấy có à, mình vừa nãy là một đống tiền à đây rồi à lấy gương mình cái này làm đây đây làm hai đi này cắt nó xanh chín rồi đây quá được quá con này phải đi một triệu mới được lấy thì chi nhặt phân nào 5 triệu 5 triệu làm gì Đấy. mình đánh luôn đúng không ẩm rồi cần 4 bỏ thôi ừ nhá bỏ năm nước bài bốn ờ, còn một củ hay thế nói là bỏ. Việt Nam nói là làm cân à. yeah. từ suy nghĩ sao cân để lấy về một trăm bỏ chiều rưỡi chẳng lấy được trăm rưỡi ẩm trăm nhường hai nhà cho nhà kia cái điểm yeah, dùng cái không thành công đây Trần có 6 điểm nữa sáu sáu 6 6 6 bắt xin giờ láo này sờ cái áo đỏ cái ờ, này ông ơi thì không không thôi lấy cái đỏ thôi ai làm gì mà ông người ông chỗ anh em ngày nào thì chơi mình chơi với nhau mà chơi đổi cái xe nha nhưng mà tôi phải, bảo thật hỏi thật nhưng vợ ông chồng chắc chắn biết ăn đòn ông ơi có <laughs> cái không sợ quá hai bán chưa được phát nào đây này Cheers. Dạ vào, vâng, vào tẩy chưa đủ chưa này có ẩm đấy không dạ vâng. à thì mình kia đóng đúng rồi đúng đi đóng đi vào luôn rồi rồi bỏ luôn bỏ luôn à ôm bốn bảy một bao nhiêu là cân nhỉ bốn trăm thôi bốn trăm là cân kệ thôi Đây này. Cân thêm 6. Kinh nhỉ bỏ Bỏ à ừ, Sáu là bao nhiêu nhỉ Bao nhiêu đồng bào nhỉ Một triệu cân Còn đi nữa không ờ. Bỏ Ra đi Trống chín chín nghìn ừ, chín sáu sáu ừ, rồi đây giờ mới được phát à, đây từ lúc em vào giờ anh chưa được ván nào cả một cái đấy nhá bán Đấy được bán nào được chưa được đúng rồi đây mấy nhà này đi đủ đếm ngày đủ ra. sau có bài đâu? vừa rồi đây hai bốn sáu tám hai bốn nhà này chưa ẩm nha ẩm tiền vào đấy nó đang vào vào đấy kia đã đằng đen rồi thì chớ đây thiếu 200 à. Cái này chưa ẩm nữa. Bỏ 200 lên đầu rồi này mình cày hết ông ẩm 200 thì tôi ẩm ẩm, trồng chồng 400 vất nhà kia 400 cày chị đánh gì bỏ bỏ bỏ bỏ cân nhường bỏ ờ à. giờ mới lặn này trẻ bài nó đỏ thôi lật bài tám ui gió à. thế là mảng gà này tiêu bạc có gà đấy thôi đánh nhau? mấy triệu rồi cho anh 500 này thiếu 200 nữa đây này lấy 200 này nhà rồi, còn thiếu 200 ờ, nhà nào đấy kìa nhà nào 400 vào chưa đây. chưa tôi đóng thừa trăm đây ờ, đây này nhà này chưa đóng vào hay sao vì đúng rồi nhá. Đây nấu từ đầu rồi. Nhai cho vào vào nốt đi. Đây. À. Đấy. Chưa. Cái chưa ẩm đúng không? Ẩm rồi. Ừ. Đấy. Ẩm rồi vẫn thiếu 4 6. À, Ô, thiếu 200. Đây, đây chưa đóng mà. Đóng rồi. Chưa đóng. Nhớ rồi. Nhớ đấy chưa đóng. Cân nhé. Cân à. Bao tiền là cân? 4 bốn là cân thêm triệu năm sáu bảy bao lộ hết cả bài alo đi coi à. bỏ bỏ mình vứt vào bốn luôn chưa nhanh được anh đang bận nhá xong xong anh bảo bốn này bốn này một triệu này còn một triệu được được được ừ. bao nhiêu cân đây chưa được nhập phân nào anh đang mấy là cân chưa nhập con nào đấy lên một triệu nữa đấy tao trồng thêm một củ nữa bây giờ ông bảo một triệu nữa cân triệu à, một triệu, anh thêm một triệu đấy rồi ừ. ok hai triệu cân em lên một triệu đúng không vâng cân thôi cân thì thế vất vất vất thêm một triệu vào đúng thêm triệu trồng một triệu nữa rồi đéo ngán này cứ để bài nữa tránh trường hợp để để bài xuống đi phò bài làm gì khổ đây cân một triệu này đưa mượn tiền này bao nhiêu ít tiền hai triệu nữa ít tiền ờ, em hai củ nữa à, vay củ rưỡi à vay ờ nước này rồi đây không bắt đâu không bắt để tối bắt đây sợ điếu nhưng bắt thì bắt bài này bắt, bắt không bắt thì thiên hạ nó cưới chưa em luôn ngửa đây ngửa đây ngửa luôn à tám đi thôi chín mười đô đây tám cu rô sáu điểm thôi nhưng mà sống một thầy ba hết tiền đấy để cái bài đấy đấy là một triệu rưỡi này cái này nhất mà em chưa làm gì lấy bài dạ, hộ dạ. cho thôi cơ giả dạ, luôn đàng hoàng nhỉ rất nhỉ ừ. tài chính kinh nhỉ rõ ràng các ông chia mẹ luôn thì tôi đâu phải chia tôi có bị bận gì ai đâu đâu gà đi nhanh lên hai trăm tôi ôi tôi chưa thắng đây bán cái nó là 400 đúng không ừ. ba ê. ván này Qua chồng bị giải đen cái đỏ ngay. Đây không cái. À, Vẫn giải đen cơ, ứa. Yếu thì cái giải đen. Ôi. Giật mình. đánh đi bực thế ờ. đánh game như này đánh thì đánh cái gì đánh không cân hai đơn anh ơi bỏ mấy hả đấy bốn trăm là cân bốn trăm cân đi bỏ là sao vào. không bò còn nước gì bỏ đấy vâng vâng đây cân thử dạ, xem dạ. nó như nào anh chờ chờ chờ chờ chờ tí em ờ, tí nữa xong xong việc để lại em đang dở tí việc nhé nhà kia đánh bạc hai nhà thôi là đi thì nó làm chơi chơi mà làm cũng phải làm chứ làm ăn chứ ai dạ. đi chơi lại xuống đây đấy không ăn được không bảy ăn rồi ngồi vào ngồi vào cầm tiền đánh đã bị mất tiền thì còn phải đợi gì trời ơi chưa bán nào sáu vẫn cần liều nhỉ hai nhà chỉ còn cánh người ta đã đánh ốc xong rồi thằng máy kiểu đủ gà chưa sao lại 4 lít tôi được đặt cho vợ luôn mấy lít đây rồi cái chưa vào gà phải không đây vừa nãy tôi để câu bốc rồi tôi bốc thế nào? đèn quá đây yes. nhá yeah. ok chúc gồm cả đấy gồm cả đương nhiên ờ, đủ rồi gì nữa mấy nhà thì, thì đủ với thiếu cái vắt một nhà nhỉ ờ, cái vắt một nhà sáu nhà sáu nhà xem tài đủ chứ cả còn thiếu cả tẩy lên đấy tôi vừa đóng gà của tôi này Chồng, giá lại đi chồng tôi đánh nhà kia chưa vào nhà này chưa vào này ừ, nhà này vào cũng nhà phải vào 4 lít nữa đây rồi đây đấy rộng sợ kê đó chia mà thiếu thì nghỉ các mẹ xuống hai cái đi ờ thế thôi hết số tiền này nhá ờ, mấy ẩm lối đấy 800 bực mình nghĩa là bài đấy của mình ông ấy ra ngoài lượn ừ. thiếu là xuống cái nhận thừa mới lên chị anh ơi sau thiếu phạt năm trăm chán lắm chả được bán nào bỏ luôn bỏ ốc bài luôn bắn tự nhiên bắn bài đang hay mấy là cân tám triệu sáu tám triệu sáu tám trăm con thích ẩm lối thì triệu sáu thôi tám trăm thôi cần thôi ông alo cân kìa ơi thể đây bỏ rồi bỏ rồi tí ba hả ờ. mở à thua rồi rồi à, ẩm nhớ mấy vào không tính anh nhận lại đó nhá ông có vào đâu mà xem đúng không tập trung đánh đỉnh hết lên không cũng lật nhanh được lật à, không điểm mình lật làm cái gì đấy đây không điểm gà một nhà kìa cũng ngu đâu mà tự nhiên nó không có điểm mấy nhà xuống đây ẩm à, nó đen thì phải chịu nổi lắm đây đây đây đây xuống chưa đủ chưa thiếu một nhà kìa đủ chưa đủ chưa một trăm đâu thiếu cái thiếu cái thiếu cái hai lò Yêu cầu tập trung đánh thì cái điện thoại điện thoại ông biết đầu rồi, biết được đánh thì sáu điểm đá được ăn thì thua được còn đây đợi, cái đây 200 này ẩm 500 này đèn hey. đánh đi bỏ rồi bỏ luôn ẩm bao nhiêu 200 à, à. <sighs> đây ẩm 500 ẩm 500 gì thêm 1 triệu cầm gì thêm theo 500 này lên mẹ 2 triệu thì đèn à? phải trình bày trình bày Chịu Rồi Hai nhà thôi Mấy nhà? Hai nhà đấy Mấy là cân? Hai củ Hai củ Xem bài đã Cứ từ từ Vay được 10 triệu rồi, đấy rồi ở thế nào? 2 triệu gì? Mất 3 triệu nữa rồi Cân 2 triệu Cân, cân 2 triệu gì? Ừ. Cân ngửa Ngửa Ngửa Đi không phải Ăn đi 18 ăn đi cày không chịu không tố được à tố ai ai tố tố ai không ai trong đây Tâm này tướng với văn bài đấy thử bắt sóng thôi Đủ bô bạn đấy Mất bao nhiêu mà đồ À, ok đi Cắt xong cắt Cắt đi Cắt làm gì thì chia mẹ đi ra mày cắt qua ai thiếu đâu Không đủ ra chưa ẩm 500 thôi rồi, rồi, tổng có 200 thôi. Ẩm 200 thôi. Năm mẹ ra về ăn quán Chị ánh Ôi bài chán lắm. Chả bà đâu bỏ, bỏ bỏ bỏ. Đấy, tôi ẩm dưới 500 đấy. Sau nhà như xương đấy. Hai bà cháu rồi. À? Kia. Ẩm rồi. Chịu luôn, nhịn luôn. Ẩm bao nhiêu? ấy? Ẩm 500. 5. Hơn 1 triệu. Đây hầm cân cân thêm 2 triệu đấy mà cân đi không cho cân nếu cho ai cân đuổi ở từ đầu luôn mấy lượng bỏ mình có 7 mình ấy ngay nào đi 5 lượng mình bỏ kéo 7 lượng còn bỏ hai triệu cân đúng không bỏ đây ba ba bỏ vứt linh tinh không được cân thôi cân hai triệu cân nhiều rồi người đấy 7 thôi bảy nhà này đã bỏ rồi còn ông đánh làm gì chín này Đúng rồi đã bỏ rồi này còn hai à, bảy kia nhà hơn bảy kia nhà có đỏ đủ mỗi cái gì tôi tôi đồng ý tham tiền tham tiền đây nữa gà này đây lấy về ba tôi cứ ẩm hai à, đánh đánh à, tẩy hai thì ẩm năm nó dễ tôi cầm cái không được ẩm không có tiền lẻ đây được mượn trăm nhà kia chưa bà đây ai thừa về được cái ở mấy cầm năm bỏ mấy cầm triệu chưa cân nó nào cân ờ, hò, ờ, hò. Ờ. cân rồi đấy sao này đẹp thế nhở đây theo triệu cân bỏ bỏ đây theo triệu xem bài nhà thâu toàn theo à ba nhà đánh đi giữa ba nhà mới là góc một hai ba tại mỗi nhà thêm 3 triệu cái không có gì đâu ba triệu kia gỡ đi gỡ đi sáu nước thì đánh kiểu gì cái không có nổi đâu mấy nhà còn mấy nhà ba cụ còn có ba nhà thôi nghe bỏ rồi sáu nước bỏ đi nhiều ba cụ đánh nốt đi đằng nào chơi cơn đèn thế bắt cái hết nào thêm thì sợ đấy, cân thì cái hết nào cân ngửa cân ngửa thôi cân ngửa đây tôi sáu thôi bảy cấm bảy cấm ừ đây các bố Ê, nhà này đen nha tiếp còn rồi tiếp thì áp rồi hình nữa nhỉ áp rồi bằng nghìn là tám rồi còn gì nữa sau cân rồi mình còn cân đấy nhỉ mình bắt mỗi nhà này thôi đâu xếp bài không cần gì làm đi ừ, nhéo cái tiền đeo cái nhà con đéo đây. Này, tôi, nãy tôi vay ông 1 lít à Đủ chưa? một lít. Đủ gà chưa? Đủ gà này, 200 đây. Trên này đâu hết rồi. thiếu nhà kìa. Đó, trên này đấy. Một, hai, hai tờ đi. Ba, bốn, năm. Đấy. Cũng đổi mẹ tôi đi chậu, đỡ cái gì. Gà của tôi này. Năm. Gà 100 không? Xong rồi gà luôn Đây không? Đấy, luôn nhá. Vâng. Ok. Không ai được ai cũng biết rồi đấy. Xong chưa? Chưa ẩm thôi. Ẩm tí gì? Tí nữa. Cứ 500 thôi không phải tí. Ai xuống thì xuống luôn đi. Lên phát để đánh nào. Trên bỏ 1 triệu. Đẹp thế. Đẹp thật. Bỏ rồi. Trên bỏ 1 triệu. Hai lực bài. Chất gì? Bỏ. Đánh cái gì? Bỏ. Tiền lắm. Triệu. Nhà này bỏ, nhà này bỏ. Ẩm triệu kia, bắt ẩm kia, bắt hai nhà ẩm kia triệu cân cân phát thế rồi nó ẩm lối nó ẩm thêm 2 triệu chắc cái ẩm 500 thì đây 1 triệu Thế đây một triệu nhà ta thôi. mất 1 triệu là, là, là ẩm là xong ấy đây thêm 3 triệu nữa thế nào bị bắt bà củ nữa kìa nhà đây kìa ăn đi bắt được rồi bắt xem bắt, nhà này bắt nhà ở ờ, nhà nhà, nhà ẩm đấy chứ vào chứ chị rồi đấy vâng ờ,